Không lại ăn thằng nào à? Đây mình ăn 100 đi, giả 100. Đấy luôn đi. Cầm nữa. Rồi đi, bay ra rồi. Thôi đừng thế. Chú đấy thôi. Đi này á. Đi này ăn miếng cả miếng, ăn miếng cả miếng. Có bốn rồi. Đấy. Cúi thấp lại phải bầu ngôi. Cúi thấp cho bầu ngôi. Cúi thấp về xuống. Cúi thấp về xuống. Cưới đi chú ơi, cưới lên, cưới lên, cưới lên. Cưới lên. Còn 2 phút không có cái đông rồi cái việc này không có cà phê à không thế à nó mới dẫn nào cậu đừng ngại nhá nó mất tiền đâu phải đòi lại một trăm nữa tôi mua ao tôi mua ao tôi nhá bấm ra tôi ơi lên cái bấm ra không hỏi một nhưng mà giờ mấy phút hai phút à hai phút à một một một sao bảo cho ông hai phút hai phút thôi phút cho là hai phút đấy gì nữa không thằng đang bảo cho hai phút gì nữa chưa chưa chưa mà chơi chứ mà con chơi một phút đây đâm ngay là đánh cược mày nhảy kiểu gì mày ngã nếu mày không ngã mày có thể một trăm nếu mày không ngã mày ngã thì mày mày mất năm chục nhảy nhá được không ngã không ngã từ từ từ từ mới điều kia là phải nhảy vòng mới kia đủ một phút chứ ờ, không không nhảy ngã rồi anh chỉ ngã thôi mà nhưng mà người ta không ngã người ta về đây chưa về đích người ta không ngã không không ngã không chú đấy bảo không ngã không ngã thôi không ngã thôi nhảy ngã là xong không ngã là được người ta nhảy nhảy đoạn một thì người ta được một trận mà rồi rồi rồi rồi rồi nhanh nhanh nhìn mẹ buộc này dày rồi xe của tôi cơ anh cứ đi đường này anh cứ đi đường này cho nhảy lại cho nhảy lại đây đây